Và là và em đến con dấu bắt như đàn phiêu Cho anh thẳng thờ cho vợ thêm bao nhiêu Dịu dàng là ngày đông đến cho thu nhớ bạn vàng Con bên tai bao rất nhẹ nhàng Là tình là tình say đắm thơm tươi lắm lên môi Em xinh tươi nồng nàn theo chân ta vội phá Chạm nhẹ mình kề đôi má đan thêm ngón tay bên nhau ba da da da da da da Màn đêm sau mình kết lâu anh text đâu anh ngăn mùa đông đây càng thêm ấm Người kề môi, tim này dặn người Tình chợt nhẹ chiếc lá thu rơi Đôi đôi tay dẫn chiếc hôn đêm nhẹ trôi Còn cầm tay ta tình vương trên ngọn đồi Chỉ thế thôi, gió đông lạnh rồi Ta sẽ bên nhau tay nắm Ngoài kia gió đông trôi qua Cầm tay em băng qua lạnh giá Kề môi bước qua đơn côi chim đắm đêm ngày ta và em đến con gió bắt như đang phiêu cho anh thẳng thờ chờ vờ thêm bao nhiêu dịu dàng là ngày đông đến cho thu nhớ bạn vàng con bên tai bao rất nhẹ nhàng là tình là tình say đắm thơm thế lắm lên môi em xinh tươi nồng nàn theo chân ta vội vã chạm nhẹ mình kề đôi má đang thêm ngón tay bên nhau ba da da da da da da nhìn lên trời cao thấy những vì sao ờ. Không biết giờ đây em đang thế nào Đâu cứ nghĩ về em Trong lòng cồn cao và mong nhớ Nhịp đập con tim cứ tăng lên Khiến cho nét mặt hơi thẫn thờ Muốn cùng em đi khắp phố Không bị giới hạn và thời gian Cùng em đi quanh trung tâm thành phố Chỉ có nụ cười không lời than Và anh biết Em như thiên thần mà trời ban Anh mong ta sẽ ở bên nhau tới khi xuân đến và hạ tan Em ơi mình vì vô mây gió Cùng em mang qua vùng trời to cho anh một lần dịu em nghe chìm đắm chiếc hoang lan mây ngàn Và là và em đến con gió bắt như đàn phiêu Cho anh thần thơ cho vợ thêm bao nhiêu Dịu dàng là ngày đông đến cho thu nhớ bạn vàng Con bên tai bao rất nhẹ nhàng Là tình là tình say đắm thơm tới lắm lên môi Em xinh tươi nồng nàn theo chân ta vội phá Chạm nhẹ mình kề đôi má đang thêm ngón tay bên nhau Ba-da-da